Xin chào toàn thể anh em thì uh, vừa rồi tôi à, nhập một cái dòng điện thoại về máy phân âm một tài xỉu này thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em vài ba tiếng để cho anh em xem được là những cái dòng điện thoại phân âm một tài xỉu này xem nó có chuẩn xác hay không thì bây giờ tôi test thì tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay tôi test cho anh em vài ba tiếng sau đó là tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho anh em về cái nguyên lý hoạt động của những cái dòng điện thoại phân âm một tài xỉu này bây giờ tôi test cho anh em tiếng đầu tiên này như tiếng này ấy, là tôi đánh về tài này mở anh em xem này bão 35 này ai lắp được không quan trọng về người lắp tôi đánh tiếng này về xỉu rồi chuẩn xác tiếng thứ hai này tiếng thứ ba anh em này tôi đánh tiếp tiếng xỉu nữa này một bốn 1435 này tiếng tiếp theo anh em này đánh trực tiếp cho anh em tiếng tài đánh tất tay tiếng tài cho anh em xem này năm sáu sáu tiếng tiếp theo anh em này hoàn toàn rất là chính xác tiếng này tôi đánh trực tiếp cho anh em lại tiếng tài tiếp này sai một tiếng này tiếng tiếp theo anh em này đánh xỉu tiếng này này mở anh em xem này hai hai và ba thì ờ, anh em ờ, xem qua những đoạn video ấy thì anh em thấy được là những cái dòng điện thoại phân âm một tài xỉu này là hoàn toàn rất là chính xác thì ờ, tôi sẽ nói qua về cái nguyên lý hoạt động của những dòng điện thoại phân âm một tài xỉu này thì anh em chỉ cần vào trong những sân chơi của người ta anh em không cần phải mang nắp đĩa hay quân hột vào trong những sân chơi của người ta thì quân hột là hoàn toàn là của người ta rồi anh em cũng không cần phải chạm tay vào những hột tài xỉu của người ta mà anh em chỉ cần sao đeo cho tôi chiếc điện thoại phân âm một tài xỉu này và anh em đứng khoảng cách của nó là 3 mét đổ lại tùy thuộc vào những cái sân chơi nào nó ồn quá thì anh em tiếp cận gần hơn thì anh em sẽ làm sao để cho cái những chiếc điện thoại phân âm một tài xỉu này nó hoạt động một cách tốt nhất thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em vài ba tiếng này tôi để ở đây cho anh em thấy được cái nhịp rung của những chiếc điện thoại phân âm một tài xỉu này nó có nhiệm vụ là sau khi tôi lắp xong thì nó có nhiệm vụ là thu tất cả những âm thanh của hộp tài xỉu này và sau đó là phân âm những tiếng tài tiếng xỉu và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em nguyên lý hoạt động của nó là báo một dung thì là về xỉu mà hai dung thì về tài Đấy, tôi test cho anh em tiếng tiếp theo này anh em thấy nhìn dung nó hai dung thì anh em đánh cho tôi về tài này 665 test cho anh em tiếng tiếp theo này ai lắc được không quan trọng về người lắc máy vẫn báo hai rung thì anh em lại đánh cho tôi về tài rồi 562 13 nút tính tiếp theo anh em này máy báo một rung anh em đánh cho tôi về xỉu này vừa lấy thì anh em thấy được là tôi cầm trên tay ấy, là hoàn toàn là anh em không thấy nghe được những nhịp rung còn đây tôi để trực tiếp ở đây để cho anh em thấy được những nhịp rung luôn chắc cho anh em tiếng tiếp theo này. máy vẫn báo một rung anh em đánh cho về xỉu này